Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 4 tháng 8 năm 2021, tức ngày 26 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Thân hôm nay là Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, Tam hợp dẫn đường chỉ lối cho con giáp tuổi Tý độc thân biết cách khéo léo bày tỏ tình cảm để chiếm được cảm tình của người khác giới. Những cặp vợ chồng lúc này cũng dễ có tin vui hoặc là có tin vợ vừa sinh con, cả hai đều mẹ tròn con vuông. Nhờ có chính ấn mà con giáp tuổi Tý đã giảm bớt đi thái độ liều lĩnh, mạo hiểm thì cách nhìn nhận vấn đề của bạn ngày hôm nay có trách nhiệm hơn nhiều, bạn cẩn thận hơn, rạch ròi hơn trong từng hành động của mình và không để bản thân vướng vào phiền toái không đáng có. Nhờ thế mà bạn có một ngày dễ chịu. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời điểm này rất tốt. Bạn luôn có ý thức cao trong việc phòng hơn chống, nhờ đó mà ngăn ngừa được kha khá bệnh trong thời điểm thời tiết đang thay đổi như hiện nay. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ 4 của 12 con giáp, chính tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Sửu có nhiều tài lộc trong ngày hôm nay, có thể bạn cho rằng vận may từ trên trời rơi xuống, nhưng thực tế đó là nhờ vào việc bạn từng giúp người khác trong thời gian trước đây mà bạn đã quên từ lâu. Cuộc sống là vậy, cho đi điều gì bạn sẽ nhận về tương ứng, cho dù đó là điều tốt hay điều xấu. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh có cơ hội gia tăng sự kết nối, mở rộng mối quan hệ với mọi người. Hãy trân trọng những mối nhân duyên đưa một người nào đó tới với ta, nếu có thể, hãy học hỏi từ chính cuộc sống và trải nghiệm của họ. Hôm nay là ngày can giáp,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 mà bạn đã được giao phó và khiến cho mọi người cảm thấy bực dọc với bạn nhé. Tỷ kiến nhắc nhở con giáp tuổi dần nhận ra rằng có những khoảng cách là điều cần thiết trong mối quan hệ. Việc bạn đang cố gắng để hiểu một người nào đó, thì điều này không hoàn toàn dễ dàng và thực ra là điều không đáng bằng việc nên tập trung chỉnh sửa mình. Mộc Kim Sung khắc dự báo, dường như những chứng ngại vật bất ngờ xuất hiện trong quá trình giao tiếp giữa hai người với nhau, Bản mệnh nên tìm cách tháo gỡ, đừng để sự xa cách khiến hai người càng ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn với nhau. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, sửu. 4. Tử vi tuổi mão Kiếp tài tưởng là chuyện đáng buồn nhưng giúp con giáp tuổi mão nhận ra bộ mặt thật của một số người. Hãy bỏ đi những quan điểm, lập trường cố hữu để thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về một người nào đó ngày hôm nay.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 có nhiều người có thêm nguồn của cải bằng nghề phụ, trúng thưởng, nếu biết nắm bắt tốt cơ hội đang có thì dễ phát tài nhanh. Ngũ hành tương sinh khuyên bản mệnh nên ghi lại những kỷ niệm đẹp của mình vào một cuốn nhật ký. Đến khi nào bạn cảm thấy buồn hay chán nản, đọc lại những mẩu tin vui vui đó sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 6. Tử vi tuổi tỵ Thân tỵ tương pha ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm mà bản mệnh đang cố công xây dựng. Thêm vào đó, bạn không thoải mái khi bày tỏ tất cả những tâm tư, suy nghĩ trong lòng mình, vô tình khiến cho đối phương cũng cảm thấy ái ngại. Đừng để mang tiếng mình là người tham tiền, vì tiền mà quên đi tất cả. Ngày hôm nay có một chút miễn cưỡng khi con giáp tuổi tỵ tham gia vào một hoạt động tập thể nào đó. Tuy nhiên mặt tích cực khi có thực thần che chở đó là bạn sẽ có nhiều thời gian hơn, cho bản thân mình để hoàn thành tốt công việc còn dang dở. Vậy thì hãy cố gắng hoàn tất chúng trước khi bạn bước vào những ngày nghỉ cuối tuần nhé. Ngũ hành xung khắc dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu xuống cấp, có thể là bạn đang ra sức giảm cân nên cố nhịn ăn khiến cơ thể thiếu chất và yếu dần đi, da xanh xao, thiếu sức sống. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, sửu. 7. Tử vi tuổi ngọ, trong ngày có thương quan thì khuyên con giáp tuổi ngọ nên sống khiêm tốn sẽ càng tốt cho bạn vì khoe khoang, cố mình hơn người là một trong những việc không làm càng ít họa. Bạn cố gắng để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ năng lực của mình thì dường như mọi người không ghi nhận điều đó, thậm chí còn có những ánh mắt hồ nghi những cố gắng của bạn nữa. Đừng lo lắng vì điều này, bởi vì theo thời gian thì mọi người sẽ hiểu rõ những gì mà bạn làm một cách cụ thể nhất. Ngũ hành xung khắc là hồi chuông cảnh báo cho những ai sống không nghĩ tới ngày mai, Việc này ảnh hưởng tới tình hình tài chính hiện tại của bản mệnh chỉ vì bạn không biết lên kế hoạch tốt cho việc chi tiêu. Bạn thường xuyên tiêu dùng khoản lớn trong khi bản thân không tiết kiệm, cũng không có quỹ dự phòng. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi. Nhờ chính tài mà con giáp tuổi mùi hạn chế chi tiêu, thậm chí được cho tiền, nhận quà trong ngày hôm nay, nếu ai đó cho bạn dù là khoản tiền nhỏ thôi cũng phải trân trọng, nếu chê bai bạn sẽ mất lộc đấy. Thổ, kim tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe cùng mối quan hệ của mình. Có thể tăng sự gắn kết bằng việc tâm sự, chia sẻ với người mà bạn cảm thấy đáng tin nhất. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, việc hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ, khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch giờ tốt trong ngày 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Tuất. 9. Tử vi tuổi thân. Dưới sự tác động của thiên quan, nên con giáp tuổi thân cảm thấy vô cùng lo lắng vì bạn không nắm bắt được cụ thể một tình huống nào đó xảy ra trong đời sống và thậm chí nghĩ rằng mình mất kết nối với thực tế. Tuy nhiên, mọi thứ không phải là do lỗi của bạn và bạn sẽ có thời gian để có thể sắp đặt lại tất cả đâu vào đấy mà thôi. Bản mệnh nên nhớ rằng,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 Tử vi tuổi dậu Ngày cuối tuần này may mắn là có tam hội mà con giáp tuổi dậu có cơ hội gặp gỡ rất nhiều bạn bè, người thân. Nếu có thể hãy tổ chức một chuyến đi chơi ngắn ngày để bạn cùng mọi người người tận hưởng không khí trong lành bên nhau. Chính quan nâng đỡ nên con giáp tuổi dậu nhanh chóng xử lý hết được tồn động công việc mà bạn tưởng như mình không thể làm được. Nhờ đó mà bản mệnh có được ngày chủ nhật thành thơi, không phải suy nghĩ hay lo lắng nhiều. Chính quan nâng đỡ nên con giáp tuổi dậu nhanh chóng xử lý hết được tồn động công việc mà bạn tưởng như mình không thể làm được. Nhờ đó mà bản mệnh có được ngày chủ nhật thành thơi, không phải suy nghĩ hay lo lắng nhiều. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 11. Tử vi tuổi tuất. Hôm nay nhờ tam hội mà bản mệnh được mọi người yêu mến, bạn những cảm nhận tích cực hơn về chính bản thân mình, khiến cho tâm trạng bạn trở nên tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là ngày mà bạn nhìn nhận mọi việc dưới góc độ rất tích cực về tươi sáng, thay vì suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực và khiến cho bản thân bị tổn thương. Thiên tài ghé thăm mang tới vận may cho con giáp tuổi tuất ngày hôm nay. Nếu được bốc thăm trúng thưởng thì cơ hội nhận thưởng của bạn rất cao. Nếu bạn đang cố gắng nỗ lực hoàn thiện mục tiêu tiền bạc thì có thể ngày này gặp được quý nhân. Thiên tài ghé thăm mang tới vận may cho con giáp tuổi tuất ngày hôm nay. Nếu được bốc thăm trúng thưởng thì cơ hội nhận thưởng của bạn rất cao. Nếu bạn đang cố gắng nỗ lực hoàn thiện mục tiêu tiền bạc thì có thể ngày này gặp được quý nhân. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. 12. Tử vi tuổi hợi. Có sự tác động của tương hại nên cảm giác của bạn ngày hôm nay là buồn tẻ, không biết phải làm gì, lý do đơn giản vì bạn không hứng thú với những công việc được giao phó ngày hôm nay. Buổi chiều sẽ là thời gian mà bạn phải gấp rút hoàn thành một công việc nào đó, và điều này sẽ xua tan đi cảm giác quẩy oải buổi sáng đấy. Thiên ấn mang tới cho con giáp tuổi hợi ngày hôm nay sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị, khác biệt với đời sống bình thường. Đừng lo lắng hay căng thẳng bởi những điều thú vị đó, hãy cứ thả mình và buông xuôi theo những điều mới mẻ và đời sống mang đến, bạn sẽ có những phút giây thực sự ý nghĩa và giá trị. Thủy Kim Tương Sinh mang tới sự hỗ trợ từ một người nào đó mà bạn không mong chờ cho lắm.